yo, yo, yo, yo, what's up, what's up, what's up? Sintel. Good morning guys Xin chào buổi sáng Bây giờ là à. bảy giờ năm 56 Thứ 7 ngày 14 tháng 2 7 giờ năm sáu. Ngày cuối tuần hôm nay sẽ kế hoạch là Trưa nay sẽ đi ăn Christmas party with du học sinh Du học sinh trao đổi cuối cùng tổ chức Và chủ nhật này sẽ có tuyết một ngày hôm nay là chỉ vậy thôi là chỉ đi ăn chơi thôi đó các bạn đó xem tại vì các bạn hẹn gặp lại Hi guys welcome back bây giờ chúng ta sẽ đi đi mua đồ đi mua quà Christmas for ornament nên let's go Música in Walmart. <laughs> it's alright, see? <laughs> okay, now we are going to buy some stuff. Go at Walmart today. Walmart today đông dễ sợ luôn á, đông ghê luôn á. Nên là rất là khó để tìm đồ. Các bạn hãy comment bên dưới để mình đoán xem mình đang mình mua đồ gì nha. Mình sẽ quay một vòng Walmart cho các bạn xem. Wow. See ya. good w i l ประเทศไทยรวมและเนื้อชาเชื้อไทยเป็นประชาชนไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรง Jingle Bell Rock. Jingle bells chime in Jingle Bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time, it's a bright time to rock the night away. Okay, Norway! Ja, jag käre barn, jag har kroppen full skattemor och tuffar strumpor till pyttelillebror. Dad needs help with the Merry Christmas! I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Welcome back. Ok, now let's see. Sau một ngày dài đi mua đồ thì hôm nay cũng đã về. Ok, now bây giờ chúng ta sẽ mình sẽ giới thiệu cho các bạn tất cả món quà mà mình đã mua cho Christmas. Yay! Ok, Frosty. Mình nhận được quà này from từ bà từ bà từ bà quả lấy vùng á mới tặng cho một cái bình nước một cái bé San Luis Blue uh, túi này cũng đẹp rồi nha và một cái bong bóng oh my god it's so cute look at this this is so cute oh my I really love it uh. This is really cute. That's it. Really helpful. Và món tiếp theo mình mua tặng mẹ host đó chính là nến thơ nè. Nến này nghe mùi mặt trăng. Không biết nữa nhưng mà nó nghe mùi mặt trăng. Đó, mùi mặt trăng. Rất là mùi mặt trăng nha. Rất là thơm. Oh, đây Quà này thật là của mình mua để tặng cho học sinh trao đổi khác Nhưng mà mình hơi bị ích kỷ nên mình đã nhận lại quà của mình Ích kỷ thiệt Nhưng mà cũng vui Belgium 1926 Bây giờ mình sẽ tặng cái này cho mẹ host của mình nha Vậy là mẹ host của mình sẽ có được hai món quà sinh này next ba host ba host ba host sẽ được cái gì đây ba host sẽ là ba host mình cực kỳ thích ăn chocolate chocolate video is not sponsored by anyone so so video này không có tài trợ ba hết nha nên đây là quà của mình mua tặng ba mình bà host ok và cũng có một cái đâu dao dao cạo râu dao cạo râu bên mỹ oh my god thật sự là rất rất là tiện lợi luôn á cạo râu đồ bên mỹ cái gì cũng tiện lợi hết á nhanh gọn lẹ đồ cạo râu của ba host và host mình sẽ có hai phần quà đây chính là quà của thằng nhóc con của mẹ host mình đây là cái ờ, cái quà để là khởi mùa cơ thể mặc dù một cơ thể cũng hơi bị cũng hơi bị cũng hơi bị à, I don't want much but this is really helpful for for him đây sẽ giúp giúp thằng nó nhiều lắm về mùi cơ thể các bạn có biết là mùi cơ thể người bên mỹ cực kỳ nặng luôn á cực kỳ cực kỳ nặng luôn đó ok next đây là trên nguồn quà của mình đây No, I'm vlogging. Wait a little bit. This is my gift. i get from Philip? Đây là cũng là con chữ của mẹ host luôn nha Wow, quả là một cái Starbucks Oh my god, it's so cute Repeat This is not video is sponsored by anything, anyone So, stop report my video Next This is body wash this video really really really isn't sponsored by anyone, I repeat. This is my body wash Tại vì hết body wash rồi nên mình phải mua body wash Cho 3 tháng sắp tới Mùi này cực kỳ thơm luôn á Bạn nào quên Mỹ nhớ mua mua này xài nha So that's all Oh What fun Have fun, Merry Christmas Merry, Merry, Merry Christmas. Okay, cut.